Uh, hôm nay mình muốn à, phát biểu hai công ty. Đầu tiên là mình sẽ xin phát biểu về uh, à, PNG ạ. Uh, các bạn có nghe thấy à, mình nói và thấy slide màn hình của mình không ạ? Có anh ạ. À, dạ vâng ạ. Thế mình xin được bắt đầu luôn để tiết kiệm thời gian của mọi người ạ. Ờ, đầu tiên là mình xin trình bày về tổng quan của PNG À, hầu hết các bạn đều biết rồi là PNJ được thành lập năm 88 thì đầu tiên vốn là doanh nghiệp nhà nước nhưng sau đấy đã được uh, cổ phần hóa và năm 2009 thì được uh, niêm yết trên sàn sàn host. PNJ thì hoạt động trong lĩnh vực uh, sản xuất và kinh doanh bán lẻ trang sức vàng bạc đá quý. Ê, theo báo cáo mới nhất của tháng 10 năm 2022 thì PNJ có 358 cửa hàng hoạt động trên 5 năm trên 63 tỉnh thành hầu hết đấy ở Việt Nam là uh, đầu uh, đã đã đã phát triển uh, các cái um, Ờ, cửa hàng uh, mạnh đến cả nước và chủ yếu để P, uh, ờ, PMJ thì là ừ, có 336 cửa hàng uh, về gold, uh, gold thế còn ngoài ra thì có một số cửa hàng về silver và cao hoặc style hoặc as những cái cửa hàng này thì số lượng đều khá nhỏ nhưng mà hoạt hoạt động theo phương thức là shop in shop tức là trong một cái cửa hàng to thì họ có nhiều cửa hàng con và họ có thể uh, tận dụng được cái khả năng có những cái uh, shop mà thực tế và và và phát triển được nhiều À, nhiều nhiều cửa hàng trong cùng một cái shop ờ, cái này thì mình sẽ nói thêm vào lúc sau về cái cái cái, cái khoản công nghệ thì làm sao họ làm được cái này thì mình mình à, sẽ trình bày thêm nhưng mà đây là chỉ tổng quan về PNJ một điều điều đáng chú ý là các bạn hãy nhìn vào bên bên tay phải là những cổ đông quan trọng à, cái thông tin này mình lấy được à, à ở trên mạng nguồn tham khảo và các bạn xem những cái đánh dấu màu vàng này này những cái này là chủ tịch của PNJ là bà Cao Thị Ngọc Dung thì hầu hết mọi người đã biết ở đây rồi thế nhưng mà những người màu vàng này là những người liên quan à, trong đó có ông Cao Ngọc Duy này là em trai của bà Cao Thị Ngọc Dung và ba người họ Trần này là ba cô con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung họ à, tổng số lượng à, cổ phần họ nắm giữ là khoảng hơn 50 15% thế một điểm đáng chú ý nữa là mình rất hay để ý đến những cái à, cổ đông lớn của các công ty và mình nhận thấy là PNG thì ngoài những cái cổ đông liên quan đến ban lãnh đạo như là uh, hội đồng quản trị hay là ở bên dưới này có cả tổng giám đốc uh, anh thông cũng cũng cũng nắm một một lượng nhỏ cổ phần nhé uh, ờ, thì những cái người mà ban lãnh đạo là nắm một uh, lượng cổ phần ngoài ra mình hay để ý đến là những cái quỹ ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cả những cái quỹ Việt Nam và những cái quỹ nước ngoài thì họ đều nắm giữ cổ phần của PNJ cái điểm này là mình mình mình muốn nêu ra là tại vì hầu hết là những cái quỹ cả quỹ ngoại và quỹ nội mà họ đều nắm nắm giữ cổ phần này thì họ sẽ làm cho cái công ty ấy, nó có mang tính chất minh bạch hơn những cái cổ đông là họ tham gia vào thì thì họ sẽ yêu cầu cái doanh nghiệp ấy là thứ nhất là họ nhìn vào cái doanh nghiệp nó tốt thì là một cái cái cái điều thì họ mới đầu tư cái thứ hai là nó sẽ giúp được cái doanh nghiệp nó có hoạt động mà minh bạch và rõ ràng hơn thì cái điểm này là một cái điểm mà mình rất hay xem cho nên mình muốn muốn à, chia sẻ cùng các bạn Ờ, theo cái format mà Phục có chia sẻ với cả mọi người ấy, là cái này mình làm hơi giống cái format mà có một anh anh ấy à, làm về ờ, công ty nước này BWE này thì mình làm cũng khá là giống theo cái format của bạn đấy mình học theo cái bạn đấy mà mình làm thì đầu tiên là cái phân tích PES cái này là ờ, có bốn yếu tố về chính trị kinh tế và xã hội thì mình xin nói qua thứ nhất là về chính trị uh, politics thì cái này là uh, tình hình kinh tế chính trị uh, tình hình chính trị của Việt Nam mình rất là ổn định so với cả các nước uh, à, trong khu vực ví dụ như là Thái Lan thì liên tục đảo chính và liên tục à, các cái đảng phái họ tranh đấu rất là quyết liệt nhưng cái hay là Malaysia cũng vậy họ cũng có à, khá là nhiều à, điều kiện để phát triển kinh tế tốt nhưng mà ngược lại là họ là chính trị không ổn định cho nên là rất là nhiều những cái nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ rất là lo ngại về, về cái tình hình chính trị này cho nên à, Việt Nam mình chính trị ổn định sẽ giúp được cái kinh tế phát triển nói chung và khi mà kinh tế phát triển thì là nó sẽ à, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành bán lẻ nói riêng và đặc biệt là ngành bán lẻ trang sức nhưng về, về kinh tế thì các bạn à, biết được rồi à, dù năm nay hoặc là à, kinh tế khá phát triển vào sang năm thì là vẫn có một số nhiều dự báo là sẽ khó khăn thế nhưng mà nhìn chung trong một cái giai đoạn dài thì kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển rất là mạnh ờ, điều này sẽ giúp cho cái thu nhập khả dụng các bạn chú ý là cái thu nhập khả dụng này nhé cái này là thu nhập sau khi trừ đi các cái nhu cầu thiết yếu ví dụ như là Ờ, thu nhập của gia đình là 5.000 đô thế mà trong một năm thế nhưng mà thu uh, nhu cầu thiết yếu chỉ là 3.500 đô thì cái phần chênh lệch là một một 1.500 đô đấy cái cái phần đấy là cái phần dôi ra thì người ta sẽ uh, phát triển uh, người ta sẽ uh, nhiều cho tiêu dùng mua sắm hoặc là đầu tư thì cái cái cái phần thu nhập khả dụng này nó càng ngày càng tăng nó sẽ góp phần Ờ, không chỉ là ngành bán lẻ à, phát triển đâu mà còn những ngành như kiểu là chứng khoán chẳng hạn này mình cũng thấy là nó sẽ phát triển theo thế ngoài ra cái xã hội ấy, thì ngày à, trước thì hầu hết là cái vàng à, vì là PNG kinh doanh về vàng là trang trang sức đá quý cho nên là ngày xưa thì xã hội Việt Nam mình thường chủ yếu là dùng vàng để tiết kiệm thế nhưng mà hiện tại thì là cái tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng và đặc biệt là cái giới trẻ họ thích làm đẹp này họ họ muốn thích làm đẹp họ muốn uh, chứng tỏ bản thân mình so với cả những người khác cho nên là Ờ, cái cái cái cái cái cái vàng uh, bán lẻ trang sức này đặc biệt là những cái ngành mà uh, những cái sản phẩm mà có có có thương hiệu thì họ sẽ được uh, sẽ được uh, thuận lợi trong uh, trong cái xã hội thay đổi này về mặt công nghệ thì là cái phần này mình cũng muốn nói thêm là uh, hầu hết các bạn nhiều rất nhiều bạn đã biết rồi thì là uh, công nghệ của PMJ thì họ có đưa vào áp dụng chuỗi uh, quản lý ERP tức là cái quản lý cái um, cái cái cái resource của doanh nghiệp ấy, thì họ dùng uh, à, hệ thống để họ quản lý Thế ngoài ra họ làm những cái à, à, dùng công nghệ để quản lý cái chuỗi à, vận hành cái cái cái transportation của của của của, của trong à, à, trong cái chuỗi à, chuỗi của của họ để họ làm giúp cho à, tăng cái tối ưu hóa cái hoạt động của các cái shop một cái hình thức mà rất là nhiều bạn cũng nói đến là cái hình thức OMO tức là online to offline à, họ sẽ cho người ta xem trên trên trên trên web trước thế xong sau đấy thì đến cửa hàng Ờ, thì mới ờ, xem trực tiếp thì họ có thể hẹn được giờ và đến ờ, trực tiếp dẫn đến là khách hàng thì cũng không phải đợi chờ đợi lâu và họ có thể xem được khá là thoải mái đồng thời thì vì là dùng công nghệ như vậy cho nên là khách hàng sẽ không đến quá đông cùng một lúc chẳng hạn thì dẫn đến là họ có thể làm được những cái shop in shop ấy, như lúc nãy mình vừa nói đấy thì những cái này để chứng tỏ cái mình nói qua về cái test này thì hầu hết tất cả mọi yếu tố đều uh, chứng minh là uh, PNJ rất là tốt cái này là cái triển vọng ngành bán lẻ thì ờ, mình có lấy thông tin từ các trang web và ngay cả báo cáo thường niên của PNJ thôi thì cái này là ngành bán lẻ nói chung ấy, thì là à, các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì là do Covid thì đến năm 2021 thì tổng cái ờ, bán lẻ này nó đã bị giảm đi so với năm 2020 nhưng mà một điều đáng chú ý là cái mục vàng này này thì chỗ này là thương mại điện tử và những cái kênh bán lẻ hiện đại cái phần bên dưới này các bạn có thể nhìn thấy là nó vẫn tăng và đặc biệt là cái à, thương mại điện tử cái à, e-commerce này thì nó còn tăng rất là nhiều thì thì chứng tỏ là cái xu hướng mà chuyển đổi sang à, bán lẻ hiện đại và bán lẻ online thì thì PNJ đã chớp được cái xu hướng này và đang làm cái này cũng rất là khá là tốt nhưng mà nhìn chung ấy thì là cái tỷ trọng này vẫn còn rất là thấp so với cả à, khu vực cho nên là cái cái này chính là một cái vì còn thấp cho nên là nó sẽ à, sẽ còn nhiều triển vọng trong tương lai và cái việc à, à, cái, cái cách tiếp cận của PMJ ấy, mình nghĩ rất là hợp lý cái này mình có thông tin thêm về cái chuyện lúc nãy là là, là nói về cái thu nhập khả dụng của hộ gia đình ấy nhỉ ờ, thì ờ, càng tăng cái này thì thì nó sẽ giúp ích cho ngành bán lẻ và kinh tế nói chung ấy, tiêu thụ và tiêu dùng hay là cả chứng khoán nói chung ấy. Ờ, thì đây là cái cái số liệu từ từ bên BSC thì họ cung cấp thì mình có xem thì sau Covid thì mặc dù là cái thu nhập khả dụng nó cái mức độ tăng trưởng của nó chậm đi nhưng mà so với cả à, nhưng mà nó vẫn tăng khá là nhanh các bạn có thể nhìn thấy cái tốc độ tăng trưởng nó rất là nhanh để ờ, tiếp tục thì cái này thì uh, cũng nói thêm về cái thương mại điện tử về online thôi thì các bạn có thể thấy là sau khi mà hết giãn cách xã hội tức là hết Covid ấy, thì là uh, các cái kênh bán lẻ à, các, các các cái kênh bán lẻ khác là có xu hướng là à, giảm chậm lại nhưng mà đối với ngành với bán lẻ online cái màu một cái màu này này sau giãn cách xã hội thì họ vẫn vẫn vẫn vẫn tăng khá là ổn định cho nên là uh, cái việc mà uh, bán lẻ online này này sau này nó sẽ càng ngày càng uh, càng phát triển và mình mình để mình support thêm cái cái cái cái ý lúc nãy mình nói là PNJ ấy, thì là họ uh, họ đang tiếp cận theo cái phương thức mà bán lẻ online này là khá là hợp với cả xu hướng hợp sập hợp với cả vận động của xã hội còn đây là về, về nói về ngành bán lẻ à, trang sức nói riêng thì cái này thì mình à, chủ yếu mình tham khảo từ kênh uh, YouTube của phim thôi thì cái này cũng uh, uh, hầu hết các bạn cũng đã biết rồi cho nên là mình xin được uh, phép bỏ qua thế nhưng mà mình cái nói cái điểm chính nhất ấy, thì là uh, mình nghĩ uh, cái cái cái điểm chính nhất ấy là cái lĩnh vực bán lẻ hiện tại là nó rất là bán lẻ trang sức là rất là phân mảnh thật ra là PNJ chỉ chiếm khoảng 25 phần trăm thị phần thôi và ngoài những công ty khác thì nó rất là nhiều nhưng mà chính vì cái sự vân mảnh này cho nên mình nghĩ là VNJ có nhiều cái cơ hội có nhiều cái uh, triển vọng để có thể phát triển uh, tốt hơn mạnh mẽ hơn uh, tiếp theo đây là cái uh, về lợi thế cạnh tranh của PNJ uh, thì các bạn có thể nhìn vào từ đầu vào đến sản xuất đầu ra đến khách hàng uh, đầu vào nó là vàng miếng uh, đá quý nhập từ nước ngoài được chế tác bởi những nghệ nhân của PNJ và đầu ra là vàng bạc đá quý trang sức Ờ, khi PNJ này bán đến những cái khách hàng trực tiếp là người dân Việt Nam đặc biệt là tầng lớp trung lưu thì từ nhìn cái cái cái ờ, đầu vào đầu ra này thì mình có thể nhìn thấy được cái lợi thế cạnh tranh của PNJ ở chỗ nào đầu tiên là đầu vào ở chỗ này thì các ờ, các bạn có thể thấy là uh, PNJ ấy, thì là rào, rào nhập uh, cái rào cản gia nhập ngành ấy nó rất là uh, rất là nhỏ tại vì là giấy phép mà uh, nhập vào vàng là bị giới hạn cái này nhà nước không không cấp cho nhiều vào doanh nghiệp cho nên rào cản gia nhập ngành rất là uh, khó khăn Thế cái việc sản xuất này thì là PNJ có một cái đội ngũ tay nghề eh, cao hàng đầu. Những cái người nghệ nhân của PNJ có nhiều người được coi là bảo vật của quốc gia luôn. Cho nên là eh, cái đội ngũ mà nghệ nhân của PNJ chính là một cái thế mạnh rất lớn. Những cái mà mình ờ, in đậm này nên là những cái thế mạnh lợi thế cạnh tranh rất là mạnh mẽ của PNJ. Thế cái tiếp theo là cái việc mà sở hữu cái chuỗi bán lẻ lớn độ phủ cao. Cái này là sang, lúc nãy mình có nói là có 55 trên 63 tỉnh thành ấy là có uh, chuỗi bán lẻ của PNJ thế ngoài ra họ vận dụng cái công nghệ rất là tốt ừ, mình nói lúc nãy ờ, thì nó có thêm cái việc này nó làm tối ưu hóa cái hoạt động và tăng sự ờ, ờ, tăng cái sự trải nghiệm và độ hài lòng của khách hàng ngoài ra thì là cái chuỗi bán lẻ của PNJ nó còn có thêm cái là thương hiệu cái thương hiệu này thì là người ta sẽ quay lại người ta sử dụng dịch vụ của PNJ rất, rất nhiều lần nó cái repeat à, rất là nhiều lần thì đây là những cái thứ à, lợi thế cạnh tranh mà mình nhận ra từ cái việc phân tích đầu vào đầu ra của PNJ tiếp theo cái tiếp theo là mình phân tích về cái Firefox cái này thì thật ra thì nó cũng à, liên quan nhiều đến cái lúc, lúc nãy là cái cái cái Sipok cái à, à, để tìm ra những cái lợi thế cạnh tranh của của PNJ nhưng mà cái này thì phân tích theo à, cái à, cái cái à, framework là tên là Firefox này thì cái thứ nhất là mối đe dọa từ những cái đối thủ mới tức là những cái mà rào cản để gia nhập cái ngành này ấy. thì như lúc mình nói vừa nãy thì là rào cản gia nhập mà ngành này là à, hơi cao khi mà cần phải có giấy phép để cấp phép để nhập vàng từ nước ngoài đồng thời là cần phải có đội ngũ thợ kim hoàn lành nghề cái này thì rất là khó thường là rất là ít cho nên là à, mối đe dọa từ các đối thủ đánh là mình đánh giá là thấp thứ hai là quyền lực của nhà cung cấp cái này là à, tức là những cái nhà cung cấp bán à, nguyên vật liệu cho PNJ ấy, thì là có rất là nhiều nước cô có thể cung cấp vàng bạc và đá quý à, cho nên là mình nghĩ cái này cũng là thấp cái tiếp theo là cái quyền lực của khách hàng cái này là tức là à, khách hàng có nhiều sự lựa chọn à, những cái sản phẩm khác hay không họ có thể à, thay đổi những cái hãng hay khác hay không thì theo mình thì cái này là nó có rất là nhiều à, những cái à, những cái sự lựa chọn khác nhau tuy nhiên những cái người mà họ à, muốn khẳng định cái đẳng cấp và thương hiệu cá nhân thì họ phải à, chọn những cái à, vàng bạc trang sức đá quý mà có thương hiệu thì cái này hiện tại ở Việt Nam nó không nhiều à, có thể là à, đi ra nước ngoài thì họ sẽ có có thể nhiều hơn nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì họ không nhiều để cho nên à, tuy nhiên à, vì là khách hàng có thể chọn lựa nhiều cái khác nhau cho nên mình vẫn đánh giá cái này là cao à, tiếp theo là sự à, cạnh tranh trong ngành à, vì ngành ngành bán lẻ thì là à, rất là phân mảnh cho nên theo mình thì là cái sự cạnh tranh rất là cao nhưng mà à, vì là PNJ vượt trội và thương hiệu về về về thương hiệu về đội ngũ kim hoàn à, về khả năng áp dụng công nghệ cho nên là à, PNJ đang à, có cái vị thế rất lớn trong cái ngành này và có cái lợi thế cạnh tranh rất à, rất, rất lớn trong cái trong ngành à, bán lẻ trang sức đá quý này Ờ, về cái nguy cơ về sản phẩm mà à, dịch vụ thay thế thì theo mình cái này là à, thấp tại vì làm sao là thấp là tại vì là à, trong cái à, lĩnh vực này thì có là khá nhiều công ty nhưng mà PNJ có cái à, lợi thế cạnh tranh có cái thương hiệu cho nên là những cái nguy cơ về sản phẩm và dịch vụ thay thế theo mình là thấp tiếp theo là về đánh đạo đánh giá về ban lãnh đạo của PNJ cái này có rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng cho nên mình cũng tìm hiểu được cái này mình nghĩ là một cái trong những cái mà quan trọng nhất ý, là Ờ, là cái sự uh, chuyển giao thế hệ thành công của PNJ cái này là rất là quan trọng tại vì rất là nhiều doanh nghiệp các bạn có thể thấy những doanh nghiệp hoặc là những công ty như kiểu là Trung Quốc chẳng hạn ấy họ gọi là thứ thế hệ thứ hai của họ họ gọi là phú nhị đại tức là những cái người mà uh, con của những cái người mà mà mà khởi nghiệp ấy thì họ đều gặp một cái vấn đề là những cái người đấy họ không không thể chèo lái được con thuyền à, để doanh nghiệp phát triển tốt hơn đây là à, bà Cao Thị Ngọc Dung là chủ tịch còn đây là anh Thông là, là giám đốc thì các bạn để ý là bà Cao Thị Ngọc Dung hiện tại là 67 tuổi và anh à, Thông là hiện tại mới 42 tuổi tức là họ tranh nhau, tranh nhau 25 năm họ chuyển giao được một thế hệ và hiện tại là PNJ đã thành công trong việc là à, chuyển giao được thế hệ lãnh đạo và để anh Thông trở lái cái con đường à, con tàu à, PNJ tiếp theo à, cái dòng ở trên cùng này thì chính là bà Cao Thị Ngọc Dung đã đánh giá về về về, về anh Thông à, tức là à, bà cho rằng là à, thế hệ trẻ lãnh đạo và đặc biệt anh thông là có đủ tri thức và có thể dẫn dắt dẫn dắt PNJ đến với thành công à, để theo kịp cái nhu cầu của thị trường và xã hội. Thế ngoài ra mình đánh giá một cái thêm nữa là trong cái lúc mà xảy ra Covid ấy, thì là à, PNJ đã thành à, làm rất là nhiều thứ trong đó có những cái mà phụ, hỗ trợ cho nhân viên hay là họ còn hỗ trợ cho xã hội Ờ, và qua những cái việc làm những cái gọi là siêu thị không đồng không biết các bạn có xem hay không nhưng mà mình thấy được à, là PNJ ờ, họ làm những cái như vậy và và và và mà mình thấy được cái tâm và cái tầm của những người lãnh đạo của PNJ cho nên là mình à, rất là thích cái ban lãnh đạo của PNJ này đối với sự à, ứng dụng cái công nghệ thì vừa nãy mình có nói về cái ERP cái này là Enterprise Resource Planning tức là những cái mà họ quản trị uh, uh, những cái nguồn lực của trong công ty bằng công nghệ thế ngoài ra thì uh, họ có uh, hiện tại là cái trang web của họ họ cũng dùng cái công nghệ AWS cái này là chủ yếu là cái uh, cái, cái cái gọi là cloud thì cái này nó nó nó hay ở cái gì là uh, khi mà À, nếu mà đông người dùng thì là có thể nó tự động nó tăng cái số lượng à, máy chủ lên làm cho mọi người có thể à, truy nhờ truy cập được quá tốt thế nhưng mà lúc mà giảm thì nó cũng tự động giảm cho nên là nó tiết kiệm được cái chi phí và à, cho cho doanh nghiệp và đồng thời nó cũng làm cho à, không có xảy ra tình trạng nghẽn mạng tức là khi mà mọi người đông quá mà vào Ờ, cập nhật trang web ấy, thì nó tự động nó nó nó nó tăng cái số lượng server lên nó sẽ giải quyết được những nhu cầu đấy thì tất cả những cái ứng dụng công nghệ này nó đều làm à, mục đích là tối ưu hóa cái hoạt động của công ty và tăng cái sự à, trải nghiệm à, của khách hàng à, sự hài lòng của khách hàng cái tiếp theo là về hành động về quyền lợi cổ đông thì cái này mình có xem là lịch sử thì họ đều trả cổ tức bằng tiền hàng năm khoảng 10 đến 20 à, phần trăm một năm tuy nhiên là à, e PMJ cũng có chia cả à, cổ phiếu ESOP tuy nhiên cái này là cũng không lớn lắm cho nên là mình nghĩ là cũng không không không không quá đáng quan tâm à, tiếp theo là cái thứ uh, tiếp theo là phải cái việc sử dụng uh, nguồn vốn thì cái uh, trong 5 năm gần đây thì mình thấy PNJ could sử dụng nguồn vốn khá là hợp lý để mở rộng sản xuất kinh doanh họ khá là ít dùng đòn bẩy thế nhưng mà một cái một phần thì theo mình uh, nghĩ là năm khoảng tầm năm 2014 2010, 2013 2014 À, tức là PNJ là đầu tư mở rộng sang cái ngành nó nó nó nó không không không hợp không đúng cái của PNJ họ đầu tư vào ngân hàng hồi đấy là cái ngân hàng Đông Á thì uh, tổng giám đốc là chồng của bà chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung này và sau đấy ông ấy bị đi tù thì sau cái vụ đấy thì PNJ cũng dính một trưởng thế nhưng mà uh, sau đấy thì họ cũng uh, bật trở lại và họ cũng không tham gia những cái ngành mà nó không thuộc cái lợi thế cạnh tranh của PNJ nữa cho nên sau đấy thì mình thấy là họ sử dụng cái nguồn vốn hợp lý hơn và à, không làm những cái thứ giải ra như như vậy nữa à, tiếp theo là văn hóa của công ty thì cái việc mà mình rất là thích là cái sự minh bạch của công ty này họ cùng với một số ít các cái công ty Việt Nam là họ có báo cáo hàng tháng và họ cung cấp thông tin rất là đầy đủ thì một trong những cái việc này là mình thấy mình nghĩ là do ờ, rất là nhiều quỹ nội và quỹ ngoại họ đã tham gia không biết là vì là quỹ nội quỹ ngoại tham gia hay là à, hay là vì là họ thấy như vậy cho nên họ tham gia nhưng mà đều thấy được là cái văn hóa minh bạch của công ty họ đoàn kết nỗ lực trong Covid thì các bạn là có thể xem thêm những cái thông tin này rất là nhiều một cái thứ hai nữa là cái việc mà họ thu hút nhân tài cái này thì không biết các bạn có để ý không nhưng mà trong ban à, quản trị của PNJ thì có một bà hình như là tên là Tiêu Tiêu Bình Trinh thì bà này ngày xưa thì là vốn là à, làm cho công ty về quản lý nhân sự thì hiện tại bà này đang làm à, thành viên độc lập của hội đồng quản trị thì họ sẽ giúp và PNJ có thể tuyển chọn được nhiều những nhân tài để, à, để phù hợp cho à, công ty và cái việc mà họ liên tục mà tối hóa cái chuỗi sản xuất hay cung ứng này thì nó thể hiện qua những cái việc làm như vậy cho nên mình đánh giá cái ban lãnh đạo của à, PNJ rất là tốt và mình có thể dùng hai chữ là ổn ổn trọng và tài năng ổn trọng để nói về bà à, chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung và tài năng để nói về anh Thông là tổng giám đốc nói rất là nhiều rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ nói thêm về cái à, phân tích báo cáo tài chính đây là cái đầu tiên à, tức là về sức khỏe tài chính thì các bạn có thể nhìn uh, à, tổng thể ở đây ờ, vốn chủ sở hữu của PNG liên tục tăng uh, sau đến tháng 9 năm 2002 thì so với cả uh, năm 2008 tức là uh, chưa được 4 năm thì các bạn có nhìn thấy vốn chủ sở hữu đã tăng ừ, gấp hơn hai lần và đồng thời là hàng tồn kho của PNG các bạn có thể nhìn thấy được cái này là rất quan trọng đối với chúng ta đã học là về đối với ngành bán lẻ thì là cái uh, uh, có mở rộng sản xuất hay không thì chính là việc uh, kinh doanh hay không chính là cái việc hàng tồn kho và các bạn có thể thấy ở đây hàng năm thì hàng tồn kho của PNG tăng rất nhanh chỉ có riêng năm 2000 thì là gặp Covid cho nên là nó bị giảm nhưng mà nói chung nhìn chung thì cái xu hướng nó là tăng và các bạn có thể thấy ờ, đồng thời là so tháng 9 năm 2002 so 2022 so với cả năm 2018 nó đã tăng gấp gần hai lần và cái việc này là hàng tồn kho có một cái là đối với ngành bán lẻ là mình rất là sợ mọi người rất là sợ đấy là bị bán ế nhưng mà các bạn có thể thấy là kết quả kinh doanh của uh, à, PNJ uh, à, thông qua lợi, lợi nhuận dòng uh, thì uh, các bạn đều có thể thấy là uh, là là là PNJ là là là, là uh, vẫn tăng trưởng lợi rộng uh, lợi nhuận rất là tốt cái cái cái cái cái bên bên sau mình sẽ mình sẽ show cho các bạn xem thì điều đó chứng tỏ là PNJ là doanh nghiệp bán lẻ và vẫn liên tục tăng trưởng thế các cái à, thông tin khác thì các bạn có thể xem ở đây đánh giá những cái à, yếu tố mà ờ, chúng ta đã học được học thì à, ví dụ như là ờ, cái nợ vay trên vốn chủ sở hữu cái nợ vay đặc biệt là cái nợ vay dòng trên vốn chủ sở hữu các bạn có thể thấy đến tháng 9 năm 2002 2022 thì cái tỷ lệ này chỉ còn 2,05 cái tỷ lệ này rất là thấp thì điều này thì có thể được thực hiện thứ nhất là có hai nguyên nhân thứ nhất là do kết quả kinh doanh của PNJ trong 9 tháng năm 2022 rất là tốt cộng với cả việc mà PNJ có mới phát hành thêm uh, cổ phiếu uh, riêng riêng lẻ điều này làm cho vốn của chủ ờ, của của, của PNJ rất, rất là dày và cái uh, à, lợi vay dòng này nó thấp thì uh, nó sẽ uh, giảm cái ảnh hưởng của việc uh, tăng lãi suất gần đây uh, đối với doanh nghiệp đồng thời các bạn có thể xem một cái tỷ lệ chiếm dụng vốn ở đây cái thông tin này rất là mình đánh giá rất là quan trọng và các bạn có thể thấy đây tỷ lệ này rất là cao ờ, nói chung là trung bình có thể tính được khoảng đến 6 700 phần trăm điều này chứng tỏ à, việc là PNJ là có một cái lợi thế cạnh tranh vị thế rất là lớn có thể chiếm dụng được rất, rất là nhiều vốn à, với tỷ lệ rất là cao như thế này đồng thời các bạn có thể xem ở đây là cái à, là chi trả cổ tức thì các bạn có thể thấy là chi trả cổ tức này càng tăng cái điều này là à, nó cái, cái cái cái thông tin cụ thể hơn về cái việc mà mình lúc nãy mình có chia, chia sẻ à, chia tạo à, cổ tức bằng tiền 10 đến 20 phần trăm một năm và đồng thời là à, cho có à, chia cả cổ tức bằng cổ phiếu tiếp theo là về cái kết quả kinh doanh thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là à, trừ có thời gian covid thì là cái à, à lợi nhuận dòng à, bị giảm một chút chứ còn nói chung là cái à, doanh thu và à, lợi nhuận của PNJ đều tăng trưởng theo hàng năm đặc biệt là các bạn có thể nhìn xem đây là à, sau 9 tháng năm 2022 eh, ờ, thì riêng 9 tháng năm 2022 đã vượt so với năm 2019 tức là lúc trước Covid điều đó chứng tỏ là cái sự bận lại mạnh mẽ của PNJ đồng thời các bạn có thể xem một cái à, tiêu chí nữa là cái tiêu chí về uh, à, ROE thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình có thể tính toán ở đây thì hầu hết trừ hai năm Covid thì cái ROE của PNJ nói chung là khoảng 30 phần trăm thì cái điều này được hôm trước là Phục có nói qua để rất ít là doanh nghiệp trên sàn có thể có cái kết quả kinh doanh đó ROE mà khoảng 30% đặc biệt mình đánh giá rất là cao PNJ à, một điểm nữa là đó ROE rất là cao nhưng mà họ dùng cái đòn bẩy tài chính rất là thấp điều đó chứng tỏ là họ có cái tiềm năng họ nếu mà họ muốn tăng cái cái cái cái ROE này cao nữa thì họ có thể dùng cái đòn bẩy tài chính và đẩy mạnh cái ROE này cao nữa nhưng mà hiện tại họ uh, rất là ổn định ổn trọng mà uh, à, an toàn mà lại ROE cao như thế này thì mình thấy cái uh, doanh nghiệp này rất là tốt ngoài ra tiếp theo là vào dòng tiền ờ, dòng tiền thì các bạn có thể ờ, mình ờ, thấy là dòng tiền của PNJ rất là khỏe nguyên nhân là chủ yếu là đến từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì là có lợi nhuận rất là lớn những cái năm mà à, PNJ mà bị âm cái cái cái cái cái dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh này chủ yếu là họ vì họ tăng cái hàng tồn kho họ tăng rất là lớn cho nên mình thấy dòng tiền của PNJ không có vấn đề gì cả Ờ, tổng quan mình đã nói qua rất là nhiều về cái phần ờ, góc nhìn về báo cáo tài chính ờ, cho nên là mình xin được bỏ qua phần này những cái này mình đã đều nói lần trước rồi trong trong bài phát biểu vừa nãy rồi thì đánh giá chung thì theo mình thì doanh nghiệp này là doanh nghiệp rất là tốt có lợi thế cạnh tranh cao quản lý doanh à, quản trị doanh nghiệp rất là tốt à, về mức định giá thì mình thấy là à, vì là mình làm bài này vào ngày 23 tháng 11 theo mình xem lúc đấy thì thấy PE và PP đều thấp hơn trung bình 5 năm và tiệm cận cái vùng giá lúc Covid tức là từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020 ờ, đối với mình thì mình đánh giá là ờ, mặc dù là nhiều người nói thì là như anh Tài của MWG thì có nói là ờ, hiện tại thì là sức mua đã bị giảm và ngành bán lẻ có gặp một số vấn đề thế nhưng mà hầu hết là mình nghĩ là đấy là vì à, MWG kinh doanh trong cái lĩnh vực là điện gia dụng hay là về là cửa hàng bách hóa nhưng mà PNJ thì vì họ là cái Ờ, khách đối tượng khách hàng của họ là tầng lớp trung lưu và những người có tiền cho nên thật ra là kinh tế khó khăn nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều ờ, đồng thời thì là trong cái xu hướng là về về về về về hơi một chút là lạm phát thì có khi người ta lại còn ờ, đầu tư vàng nhiều hơn cho nên là mình nghĩ là năm 2023 thì kết quả kinh doanh của PNG vẫn rất là khả quan và hôm trước có trao đổi với Phục thì cũng có nói là có thể kỳ vọng là tăng trưởng được khoảng 10% một năm và vì là cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu rất là đều đặn cho nên là à, mình thấy PnJ à, là một trong những cổ phiếu rất tốt để chúng ta có thể tham gia tích sản về mặt là à, dự phóng và lợi nhuận thì theo mình đánh giá thì là năm 2022 thì lợi nhuận sẽ tầm khoảng 2.000 tỷ và PE trung bình nếu mà vốn hóa PE trung bình uh, 5 năm thì mình xem là tầm khoảng 16,5 cho nên là giá trị cổ phiếu của PnJ hợp lý ở tầm khoảng 135.000 à, trên một cổ phiếu so với năm à, so với ngày 23 tháng 11 thì nó hiện tại nó đã tăng nó lên tầm khoảng 115.000 rồi và trong cái điều kiện kinh tế hiện tại thì mình cũng không nghĩ là à, cổ phiếu PNJ là quá hấp dẫn nhưng mà à, à, tại vì cái mức chiết khấu của nó so với cả giá trị thực là ờ, không lớn so với nhiều cổ phiếu khác nhưng mà mình đánh giá thì là à, cổ phiếu PNJ là cổ phiếu uh, ổn định và rất là tốt phù hợp với cả tích sản đây là cái thông tin mình lấy từ uh, trang web để uh, uh, tham khảo thêm về việc là PEA và P, uh, ờ, PPP và, và PP, BP và PA e của uh, ờ, PNJ trong năm năm vừa rồi. đến đây mình xin kết thúc cái bài uh, trình bày về PNJ ạ. À.